Bà Vinh thiếu gia Mời đi bên này Bẩm lâu chủ Bá Vinh thiếu gia đến rồi Tư an thúc thúc Đa tạ trưởng lão Tư an thúc thúc Tiểu chất tư bá Vinh Bá kiến Tư an thúc thúc không biết Việc nhờ vả thúc thúc lúc trước Bá Vinh công tử yên tâm Ta đều đã giúp cậu an bài hết rồi Nhiệm vụ lần này rất thỏa đáng Đảm bảo cậu có thể thuận lợi hoàn thành và tốt rồi Từ ăn thúc thúc vất vả rồi Bá Vinh công tử khách khí rồi Chúng ta vốn là đồng tông Có thể giúp được công tử Là vinh hạnh của từ mỗ Chuyến nhiệm vụ thanh đồng này Hẳn là thu hoạch không ít Đợi tổ chất quay về sẽ tới cảm tạ thúc thúc đàng hoàng Nói hay lắm À đúng rồi Ta đã sai người sắp xếp một gian phòng cho cậu ở Long Sơn Lâu Trước khi đến đủ người Cậu cứ an tâm nghỉ ngơi đi Chuẩn bị cho nhiệm vụ này vẫn là Thúc Thúc nghĩ thật chu đáo Vậy tiểu chất làm phiền Thúc Thúc rồi Thiếu gia Mời đi bên này Lương hộ vệ đợi chút Tại hạ có một số việc Muốn bàn riêng với lương hộ vệ Đại nhân có gì dặn dò Chẳng có gì mà dặn với không dặn cả Chỉ tùy tiện trò chuyện thôi làm hộ vệ ở Tư Gia được 10 năm rồi, hồi lâu chủ đại nhân, hồi bẩm lâu chủ đại nhân, 12 năm rồi. 12 năm. Dựa vào thực lực của ngươi, làm hộ vệ cho Tư Bá Vinh, khó tránh lãng phí tài năng. Ồ, ờ, chuyện này, thì trước không nghĩ nhiều như thế. Ta họ tư không sai Nhưng ta còn là lâu chủ của Long Sơn Lâu Lợi ích tương đương với tư gia Ta còn mong muốn chọn người tài cho đất nước Mà lương hộ vệ ngươi Lâu chủ Tư gia cũng tốt, đế quốc cũng được. Đều không phải là nơi mà dạng kỵ sĩ không đủ đạo hạnh như ta có thể đi theo được. Là <laughs> ta tính xa rồi. Hành động của một đời người, biết bao người đến vận mệnh của bản thân còn không lo được. Nào còn chú ý tới sự vụ quốc gia phức tạp gì chứ? Trước tổ lâu chủ có gì mà nói? Con người ta không nữa thấy nhất là thứ hữu dụng bị lãng phí bởi vậy ta đành nói thẳng Thứ tư gia có thể cho ngươi Long Sơn Lâu cũng có thể Hơn nữa Có thể cho càng nhiều hơn khắc thiết lệnh Lương hộ vệ cớ gì không rời khỏi tư gia Tự lập môn hộ Hà tất phải làm một gia bộc cấp thấp Ý của Tư An Đại Nhân Ta không hiểu lắm Không Ngươi hiểu Dựa vào thực lực của ngươi, lập ra một khoảng trời riêng ở thành nghi thủy có gì là khó. Nhưng mà, ta không muốn trời riêng, ta chỉ cần con gái ta an ổn là được. Làm ra bọc cũng được, làm chó cũng được. Đối với ta mà nói, không sao hết, an ổn. đô sát chấn kỵ hà Cuộc chiến lĩnh Bắc Thảm án diệt môn gia tộc Bạch Thần Trên tay người dịch bao nhiêu máu tươi Không cần ta nhắc đâu nhỉ Bởi vì kẻ thù quá nhiều Thậm chí liên hệ đến thê tử của mình Người như thế cho rằng lắc đuôi nịnh mợ với tư gia để đổi lấy sự bảo hộ của họ là có thể đổi một con đường sống rồi ngây thở tiếp tục làm chó ở tư gia hay đến long sơn lâu tạo ra một tương lai có tôn nghiêm cho bản thân và con gái hai con đường người tự chọn đi lão lương từ an đại nhân nói không sai là ta quá ngây thơ rồi sao vậy tự dưng nhắc tới tên bất nam bất nữ đó làm gì <laughs> đồng bào lĩnh chủ Xin giúp ta chuyển lời tới Tư An Đại Nhân Ta chọn con đường thứ ba <coughs> Kết cục như thế này Có lẽ là tốt nhất không chừng Không phải luôn lo lắng tội nghiệp của bản thân Sẽ tổn thương đến người mình quan tâm nữa Người mình quan tâm Tiền bối Bà nãy trong ý thức của người Ta nhìn thấy một cô bé Đó là con gái ta không bị tội ác năm đó của ta liên lụy nó nhất định sẽ sống càng hạnh phúc hạnh phúc mất đi cha mẹ còn hạnh phúc cái gì nữa lôi tiền bối lão lương ông đừng kích động nói ra cũng thật mỉa mai rõ ràng là vừa hạ được quyết tâm dự tính rằng sau nhiệm vụ này sẽ rời khỏi tư gia Hiện tại Vậy mà ta vẫn là kỵ sĩ từ gia Ta Vẫn tuân thủ được lời thẻ ban đầu Bảo vệ thiếu chủ Lão, lão lương, ông đừng nói nữa Giờ nói mấy cái này có tác dụng gì Con gái con đang chờ ông Lão được Ta biết tình trạng của ta Bây giờ ta bảo vệ thiếu gia từ xa lão tổ cũng sẽ không bạc đãi con gái ta Chết không đáng tiếc Không tiếc Chỉ là Không thể cùng mấy vị tiếp tục chiến đấu rồi Lão Lương Lương tiền bối Lão Lương Lương tiền bối Lương tiền bối Lương tiền bối xe lại biến thành thế này Tránh ra Bị đâm một đường năm người Tôi mà đều thoát ra từ huyễn cảnh được Vốn chiếm thế thượng phong là chúng ta Tôi cứ khăng khăng đi một mình Lần này thì tốt rồi Thật đã tính toán sai Không ngờ bùng nổ ra được thực lực cấp xương hào Cũng không thể đánh bại bọn chúng Xem ra không thể một mình chiếm hết công lao rồi Bây giờ không phải lúc đổ lỗi Phải nhanh chóng nghĩ ra cách Nghĩ cách gì chứ Chủ, chủ nhân Vừa sau kẻ xâm nhập lại không phá được một ải Các người ở đây ngược lại rất nhàn nhã đấy à. Sao nào Đang đợi ta ra tay Hay là đợi thần sứ đại nhân ra tay đây Hồi, hồi bẩm chủ nhân Ban, ban nãy thuộc hạ giết được một tên trong số bọn chúng ờ, Rất nhanh thôi Sẽ có thể khiến toàn bộ kẻ xâm nhập tán tạo ở nơi này ờ. Ồ Rất nhanh Để ta nhắc các ngươi một câu công hiệu của ma thần thủy thạch có giới hạn thời gian lòng nhẫn nại của thần sứ đại nhân càng có giới hạn bọn chúng không chết người chết sẽ là các người không Thật là Một con chó và bản tôn nghiêm gì chứ Cái gọi là bạn bè với tiểu gia Thật là buồn cười Ông ấy là tỷ người mà chết Vậy chứng tỏ hắn vẫn còn nhớ bổn phận của mình Bà nãy lão tử vẫn chưa dạy dỗ người đàng hoàng Bây giờ ta sẽ cho ngươi đi theo lão luôn Ta nói có sai sao Hắn sống là chó của tư gia Chết cũng là chó đã chết với tư gia Bảo vệ ta là trách nhiệm của hắn Để ta cho ngươi thấy thế nào là trách nhiệm Đưa lão tránh ra Đồng bào tuyết ửng người chết chắc rồi Tại quận Thanh Hà từ xa ra tùy tiện động một ngón tay Là có thể gạt tuyết ửng lịnh của ngươi ra khỏi bản đồ Chẳng bằng ta gạt tên cặn bã ngươi ra khỏi thế giới này trước Thế nào Đồng bà lĩnh chủ Bỏ đi Hà tất phải dây dưa với tiểu nhân Chúng ta còn việc quan trọng hơn Đừng để sự hy sinh của lương tiền bối lãng phí Đúng thế Từ từ ngươi sao còn manh động hơn cả ta vậy Đừng vì tên xúc sinh này lãng phí thể lực vì lương tiền bối Tên quê mùa không biết tốt xấu Dám kéo ngược tiểu ra Chết đi Tuyết ông tiểu tử cẩn thận Ta cũng muốn xem thử tứ gia có thể bảo vệ ngược đến bao giờ Nợ tình lương tiền bối Ta không giết người Chúng ta đi thôi Đợi một chút Không thể để thi thể của lương tiền bối ở chỗ này được Được rồi, đi thôi Chúng ta báo thù cho lương tiền bối Mặc kệ Lưu Hoài Như giấu cái gì trong lâu đài Hẳn là ở bên dưới và đứa nhóc các người Đi theo sau ta Đường lão Cái tên Lương Hoài Như này Sớm muộn gì ta cũng sẽ xử hắn Tên này vậy mà dùng mấy thủ đoạn thế này Dư cô nương Có cách gì đối phó với mấy cơ quan này không Chỉ có thể tham gia thử xem Xem ra không phải tất cả bậc thang đều sẽ biến mất Ta có thể ghi nhớ số của các bậc thang không biến mất trước, nhằm một đường xuống dưới cùng, tìm ra manh mối phá giải cơ quan. Lưu Hoài Như tùy kế đoa đan, nó không chừng bậc thang không biến mất, cũng ẩn chứa sát cô. Tuy là nói thế, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào tốt hơn. Thử trước vậy. Hai vị ở đây chờ ta. Đông Á lĩnh chủ Chúng có biết chỗ này sâu bao nhiêu Tiêu rồi Bằng liên hoa Dư cô nương Đồng bá lĩnh chủ Cẩn thận ở dưới các cơ quan Đây Dư cô nương Bức tường dưới đây có năm pháp trận năm màu khác nhau Là pháp trận cơ quan sao Pháp trận năm loại màu Nhà đầu, tôi gặp qua trưởng. Pháp trận năm loại màu Chính là Đông bá lĩnh chủ Pháp trận này là năm màu kim, lục, lam, đỏ, vàng Đúng không? Không sai Nhà đầu Đây rất của là trận gì đây là ngũ hành trận. Năm loại màu sắc lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, âm dương luân hồi, sinh sinh không dứt. Nếu muốn phá trận này, chỉ cần căn cứ ngũ hành tương sinh tương khắc, theo đó mà phá giải là được. Đồng bào lĩnh chủ, hình theo thứ tự kim, lục, vàng, lam, đỏ. Theo đó mà phá pháp trận. Được. chưa Chuyện gì vậy Hóa ra đây mới là cách bình thường Lưu Hoài Như dùng để ra vào Chúng ta nhanh chóng xuống thôi Mình không sao chứ Ta không sao Tiểu tử ngươi Ba vị đến rồi Tìm thấy rồi Chờ lâu lắm rồi Lần này Ta sẽ không hạ đủ lưu tình nữa Như nhau cả thôi Ba vị cuối cùng cũng đến rồi <laughs> Lần này Ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình nữa Cuối cùng tôi có thể báo thù cho lão lương rồi Mật bạn đi Đã là kẻ yếu Còn cả gan khiêu chiến ủy nghiêm của thần điện ta Chết cũng đáng đòi Ta còn lại muốn khiêu chiến người nhìn xem Anh là kẻ yếu một kỵ sĩ cấp ngân nguyệt còn con Kẻ nào cũng dám xâm phạm giáo của ta Đúng là không muốn sống nữa rồi Vậy thì thử xem Kẻ càng ta phải chết Hai vị không sao chứ Ta không sao Đường lão Hai người chúng ta Hai người các người Để lão phù lên trước Nợ máu của lão lương Ta tính cho bọn chúng Ta chả tự tin như vậy Một mình tính nợ với ba người chúng ta Mộc mạng đi Lão già không biết sống chết Chịu chết đi giữa cô nương khuất phục dưới sức mạnh của ma thần đi Không thể để đường não mạo hiểm một mình được Trước khi hình như đường lão của khúc mắc với ma giáo Hiện tại cái chết của lương tiền bối Và khiến ông ấy nộ khí sâu thêm không cho mấy một cơ hội để phát tiết Sợ là mấy cơ mãi khó chịu về sau Đồng bà Tuyết ưng Nhìn có vẻ lạnh lùng Xem tôi thể ngược lại Rất là tinh tế Cẩn thận người đều là cấp xưng hào Ngươi thực sự cho rằng đánh bại ta dễ dàng thế sao Chết rồi Một kỳ sĩ cấp ngân nguyệt còn con Như muối bỏ bể Thế nào rồi? Hồi bẩm lâu chủ đại nhân Thuộc hạ đã dựa theo chỉ thị của ngài Phái thêm một chiếc phi thuyền đến gần lâu đài lưu gia triển khai giám sát Đám người đồng bá tuyết ưng còn ở bên trong Tình huống không rõ ràng Bởi vì phát hiện được Bên trong lâu đài có một sức mạnh tà ác Vì thế nên phi thuyền chưa dám mạo hiểm lại gần Sức mạnh tà ác Vâng Thuộc hạ lo lắng Có khi nào là có khi nào là gì? Có khi nào là bản tôn ma thần hiện thân ở lâu đài không? Không thể nào. Nếu như là ma thần hiện thân, vậy đó sẽ là đại sự chấn động thiên hạ. Không thể nào tới giờ mới phát hiện được. Huống hồ là một tòa lâu đài lưu gia bé nhỏ, căn bản không thể chứa nổi ma thần. Vậy thế nào là Lương Hoài Như? Bất kể là ai, hiện tại có thể khẳng định là Lương Hoài Như và thần điện tà ma có liên quan. Và viết thêm trên thử, nhanh chóng phát thêm người tiếp ứng. Vậy đám người Đông Bá Tuyết ưng Bên trong lâu đài Lưu Gia đã lộn xộn lắm rồi Phi thuyền của chúng ta cứ thoải mái đến gần một chút Chuẩn bị tiếp ứng đồng bá tuyết ứng bất cứ lúc nào Nếu như bọn họ có thể sống sót trở ra Không biết bây giờ bên trong thế nào rồi Không biết nữa Sợ gì chứ Có chủ nhân ở đây Còn sợ đánh thua sao Ta quả thật chỉ là một kỵ sĩ ngân nguyệt Nhưng cũng thừa sức Đối phó với các ngươi rồi Tiểu tử thối Phải khiến tới ngươi cho mắt thần đại nhân trước chuyện gì này Ma Ma thần đại nhân Cái này xem ra là bị phản vệ rồi Xem ra Lưu Hoài Như này Chắc chắn có liên quan tới ma thần giáo Phải nhanh chóng tìm ra Lưu Hoài Như Đường lão Việc báo thù cho lương tiền bối Ta cũng có phần Tiếp theo đây Chỉ bằng giao cho ta đi Tiểu tử này Rốt cuộc thực lực ra sao Được Nhưng mà Để ta lên Nhãn danh Không biết lượng sức Đánh đi, liều mạng đánh đi Bọn họ đều không phải xem thường tiểu gia sao Đợi họ đánh hết nổi rồi thì tiểu gia ta ra tay Cái gì mà đồng bá tuyết ưng Cái gì mà lưu hoài như Tiểu gia phải giết sạch hết bọn chúng Vậy công lao sẽ là một mình tư bá tinh rồi Giết người của chúng ta Thì đừng mong toàn thân trở ra ờ, Tiểu tử này thật sự là cấp ngân người sao Cơ hội đến rồi Huyền băng không pháp Huyết vũ Chết rồi Chết tiệt Tiểu tử thối Giết ta rồi Ma thần đại nhân nhất định sẽ cho người biết tay Vậy cứ để hắn thử xem Hiến thân cho ma thần đại nhân Chính là vinh quang của ta Tất cả tránh đường cho tiểu gia, Phần công lao này là của ta Xem ra các ngươi đúng là không nỡ khiến ta chết Đứng qua đây Ta nói rồi Phần công lao này là của tiểu gia Đừng ai tranh với ta Cứu ta với Cứu ta với Ai đến cứu ta với Chúng ta sẽ được ban thưởng hậu hĩnh Hắn là nhân vật quan trọng nhỉ Thật nôn nóng muốn xem thử Lần này các ngươi phải bảo vệ hắn Chết mấy người Ôi trời, ta thực sự phục hắn luôn Vì hai tờ hắn bị trốn ở hành lang kính Anh nổi lại lén theo đến cướp công lao Tiểu gia ta là mới giúp các ngươi Hành sự không đủ Bại sự có thừa Ngoan ngoãn đứng yên Nếu không ta lập tức giết hắn Lẽ nào không ai dạy người Cùng một mưu kế Không thể dùng hai lần trên người địch sao Cứu ta Thằng ngốc này Ta đương nhiên muốn lợi dụng hết mức có thể rồi Để người nhanh chóng giết hắn đi Chúng ta đỡ phí công Xin mời Các, các, các ngươi Ta chưa chết Ta chưa chết Ta chưa chết Dám bắt tiểu ra ta làm con tin Chết đi Đồ nhà quê Không ngờ dám mặc kệ sống chết của tiểu gia ta mà ra tay luôn Tiểu gia còn chưa nói xong Tiểu gia ta đại nhân không chấp tiểu nhân Bất kể thế nào Ta có chút tính là cứu mạng tiểu gia Tiếp theo chỉ cần có người bảo vệ ta Sau khi quay về Nhất định trọng thưởng hậu hĩnh Không có tiền đồ Huh? Không có gì Ngon hơn linh hồn của <laughs> vâng. tín đồ hết Vâng Trong nội đài đều là tín đồ Tín đồ ngoan đạo Xem ra người của người đều chết sạch rồi Thuộc hạ vô năng Thuộc hạ đáng chết Làm đi làm lại Vẫn là nhờ tới ta ra tay Nói như vậy Ngài thực sự muốn Phí lời Ông đã trông chờ tên phế vật như người sao Vâng vâng vâng Đi đi Đi đưa mấy tên tạp chủng đó tới đây Ba tên hộ pháp bàn nãy Linh hồn dường như cũng rất ngon đấy Nếu như ta chết trong lâu đài lưu gia Thì khẳng định các ngươi không xong với tư gia đâu Ta ra tay Là vì báo thù cho lương tiền bối Không phải cứu người Sống chết của ngươi không ai quan tâm <laughs> <laughs> Đường lão, sư cô nương Các người lại đây xem Đây là thứ gì Nhìn quá sợ người rồi Thứ này nhìn rất quỷ dị Hẳn là nguyên nhân phản vệ của mấy tên hộ pháp <laughs> Mặt nhìn không tệ Đó là ma thần thủy thạch Thánh phận của giáo ta Lưu Hoài Như Người cuối cùng cũng xuất hiện rồi Còn cho rằng ngươi định trốn tới khi nào Cuộc hạ của ngươi kẻ chết người bỏ chạy Hai cuộc đã định Mà bỏ thành chịu trói đi Ngươi đã hết đường trốn rồi Ồ Vậy còn ngươi đến bắt ta đi Không vâng ngờ ba tên hộ pháp lại vô dụng thế Làm lãng phí hết thánh vật của giáo ta Một tên cầm ngân nguyệt như người muốn chọc ta cười chết à Bên trong chúng ta Tùy tiện chọn một người là có thể dậm bẹp ngươi xuống đất rồi Nếu như là bình thường đến nước này Ta quả thật đã trốn rồi Có điều hôm nay Ta căn bản không cần phải trốn Ngọc mạng đi Bây giờ ngươi có hai lựa chọn Một là ngoan ngoãn bó tay chịu trói Hai là chết dưới thương của ta Ngươi chọn cái nào Có phí lời với hắn làm gì Chém một phát cho xong Ta không biết Ngươi sẽ chọn cái nào đây giá chết việc của thánh giá tà Giết không tha Tà ma thần sứ Thần sứ đại nhân Chúc ngài đi săn vui vẻ Là hắn Chết rồi Dạ Nha đầu, tuyết ưng Các người mau chạy đi Để ta ngăn hắn lại Đến đường lão cũng Thần sứ này Rốt cuộc là thế nào Nếu như người đã hỏi rồi Ta không ngại để người chết rõ ràng một chút Người này chính là thần sứ đại nhân Hầu phụ ma thần ở tổng đàn ma thần à. hội Kỵ sĩ dìu máu cơ phàm Ồ không ngờ ngươi lại biết thân phận ma thần hội trước kia của ta Thú vị Thú vị Tiểu tử tuyết ủng Tịnh thu cô nương Tên xúc sinh này hai người không ứng phó được đâu Ta sẽ liều mạng kéo chân hắn lại Hai người tranh thủ cái cách trốn ra ngoài đi Bán lại tình hình ở đây với Long Sơn Lầu Bọn họ sẽ tự biết phải xử lý thế nào thôi Ngươi cũng tự biết lượng sức đấy chứ Sao nào Chúng ta trước kia từng giao thủ ư ừ. 12 năm trước Trận chiến lạnh nguyệt 12 năm trước Thủ hạ bại tướng dưới tay bản tọa mấy năm nay nhiều như kiến Chuyện của 12 năm trước Ai mà nhớ nổi Trận đại chiến lãnh nguyệt Người giết chết huynh đệ chiến hữu của ta bởi mà hôm nay người dám quên mất Vậy để ta khiến người nhớ lại không biết lượng sức Vậy ta tiện tôi đi gặp bọn chúng Hôm nay ta sẽ báo thù cho các huynh đệ đã mất Ồ Xem bộ dạng này của ngươi Khiến ta nhớ lại một chút Trận chiến lãnh nguyệt Hình như có một đám phế vật vô dụng Để ta cho người xem Ai mới là phế vật Chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao Kiếp hôi quả nhiên là kiếp hôi Đáng chết Các huynh đệ Mọi người yên tâm Hôm nay ta nhất định sẽ tự tay giết hắn Khí <laughs> thế không tồi Để bà tọa xem ngươi có mấy phần bản lĩnh Đốt mạng đi Siêu máu Luân hồi Chết rồi Đã không kịp rồi Đồ lão Người ngăn không nổi đâu Chết thôi Đường lão Ông không sao chứ Đường lão thế nào Ăn một chiêu diều máu luân hồi của ta xong Vậy mà còn chưa chết ờ, Tốt lắm Một chiêu không chết Vậy hai chiêu xem Không có thiên chắn Ta xem xem bộ xương giả của người chống đỡ được bao lâu Đối thủ của người không chỉ có một đâu Ồ Ở đây có tới mấy con kiến thôi Xem chút nữa thì quên mất <laughs> Không phải bảo con người nhanh chóng nghĩ cách thoát thân sao Đi mau Đường lão Chúng ta sẽ không bỏ lại ông đâu Để ta giúp ông trị thương Tiểu muội muội Bản thân ngươi cũng bị thương không nhẹ đâu Hãy để bản tôn giúp ngươi kiểm tra thân thể tỉ mỉ một chút Mỹ nhân khó gặp thật Biến thành thi thể lạnh băng thì quá lãng phí rồi Chẳng bằng thế này Chúng ta làm một giao dịch đi Nếu ngươi ở lại ngoan ngoãn nghe lời bản tọa Bà bạn có thể tha cho hai cái mạng tàn này Bất quá lão già này thì không được Trước kia hắn đã từng kết thù với ta Hôm nay không chết không được Thế nào Gia sinh này không lỗ chứ Yên tâm tiểu muội muội Sau này bản tọa Nhất định sẽ đối xử tốt với nàng Ta tạ thần sứ đại nhân tha mạng Đại nhân thật sự mắt nhìn quá tốt Tình thú cô nương là đệ nhất mỹ nữ thanh hà quận chúng ta Cô ấy Cô ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn đi theo ngài Đúng không tịnh thu Đúng không Tịnh thu Nàng lên tiếng đi trước, Nàng nhất định sẽ phục vụ thần sứ đại nhân thật tốt đúng không Bản chất của thuật luyện kim cũng giống với pháp thuật, nằm ở sự hiểu biết về ý nghĩa vạn vật trong tinh thần lực. Hiểu được những điều này, Pháp sư có thể thuần thục trong việc dẫn dắt tinh thần lực hơn, thay đổi bản chất về thuộc tính của sự vật, thậm chí... <coughs> Này, ừ. hả? Xin lỗi thầy, học trò lơ đễnh rồi. Thân là Pháp Sư, tối kỵ nhất chính là không chuyên tâm. Nếu như lúc thi Pháp mà bất tập trung, mất khống chế tinh thần lực, vậy phải làm thế nào? Trong lòng có chuyện là không có lợi với tu hành. Nói ra xem, đang bận lòng chuyện gì? Con... Thầy, con đang nghĩ việc của tà thần ma giáo hồ đang lo lắng cho tuyết ưng. Vâng, con có chút lo lắng cho ca ca. Sợ huynh ấy trong lúc làm nhiệm vụ và phải nguy hiểm gì nếu như gặp phải đám ma quỷ của tà thần ma giáo đó Vậy thì thực sự không hay rồi Tiêu Trần không được nói bừa Có tổ chức siêu phàm Tà thần ma giáo đã sớm bị đàn áp đến không thể gây ra sóng gió gì rồi Tổ chức siêu phàm ừ. Ở lòng Sơn Đế Quốc chúng ta có sáu tổ chức siêu phàm lớn Thủy Nguyên Đạo Quan, Hắc Bạch Thần Sơn, Vân vũ Thành, Hải Thần Cung Cùng với Đại Địa Thần Điện và Huyết Nhẫn Tử Quán Còn họ đại diện cho chính đạo, bảo vệ cho an minh của hạ tộc và đế quốc Hả? Huyết nhận Tử Quán Bọn họ chẳng phải là tổ chức sát thủ, tập đoàn thích thắt gì gì đó sao? Đó chỉ là bề ngoài thôi. Các cường giả siêu phàm quản lý huyết nhận tử quản, chẳng qua dùng đến phương thức như thế, để làm theo đức tin của chính đạo bọn họ thôi, cân bằng. Thần linh đức tin của bọn sát thủ là thần hủy diệt. Bọn họ tin vào thịnh suy sinh tử luân hồi, đây là cân bằng. Nghe lão tổ nhà mình nói qua mấy câu liền ở đây phô trương Thần vị diệt trong đức tin của huyết nhận tử quả Cùng với thần sáng tạo của đức tin ở đại địa thần điện Bọn họ dốc sức bảo vệ sự lưu động khí giữa trời đất và cân bằng về lực lượng Chính bởi vì thế Họ mới khác với bốn tổ chức siêu phàm kia Chỉ biết nóng lòng dục ngựa xâm chiếm địa bàn Thần linh sao? Không sai, thần linh. Đây là vài vị thần linh tồn tại ở thế giới. Mà trong số đó duy nhất có thể sánh với thần hủy diệt và thần sáng tạo là ma thần. Đồng bào lĩnh chủ, có kế hoạch gì không? Ta không có kế hoạch. Ta chỉ có kẻ địch. Chưa từng gặp qua ma thần vô sỉ như hắn. Xem thư đây! Thật sự lạc ta thất vọng Con mà không sao Một bộ thiên thể hoàn mỹ của nữ Pháp Sư Cũng tính là vật sưu tập không tồi <laughs> cô nương cẩn thận Quyền bằng thuộc pháp Sao lại còn ngoan cố hơn cả ta vậy Không thể Không thể thua người trẻ tuổi được Hồi hồi bẩm lâu chủ Lâu đại tư gia đột nhiên xuất hiện khí tức tiếp cận đấu khí ngụy phàm Phi thể do thám sợ có nguy hiểm Chỉ có thể Chỉ có thể tạm thời lui về Hiện tại là lúc tham sống sợ chết sao? Đi! Tiếp tục quan sát động tĩnh lâu đài tư gia cho ta. Chiếc phi thuyền này nếu như bị hủy, thì phái thêm chiếc nữa, hủy nữa, phái nữa. Đến khi nào phía đó chiến đấu có kết quả mới thôi. Vâng, lâu chủ. Thực lực ngụy phàm, xem ra bên trong lâu đài tư gia, thật sự có một thần sứ ma giáo. Cứ viện bên trên còn chưa tới sau Đi dục tiếp Vâng Lần này lâu chủ suốt ruột thật Phí lời Đây là phút à? sống còn nào rồi Nếu như thực sự là thần sứ ma giáo ở đó Nhiệm vụ lần này thất bại không nói Người của chúng ta Tám phần sẽ chết à? trong đó Hả? Không phải chứ Đám người đường hùng Tông bá tuyết ưng Chết rồi tôi đáng tiếc nhưng rất cuộc vẫn là không có lai lịch Cho người nhà bọn họ chút tiền bồi thường là được Quan trọng là Tư Bá Vinh và Dư Tịnh Thu kìa Một người là người của Tư Gia Một người là người của Học viện Trường Phong Đứng sau lưng chính là Tư Lương Hồng Và kỵ sĩ Trường Phong chỉ Khâu Bạch Xảy ra sai sót gì Cho dù không phải lỗi của Long Sơn Lâu chúng ta Cũng không dễ ăn nói đâu Ảnh hưởng về sau đó Ồ con bà, thần sư đó thật sự lợi hại vậy sao? Chúng ta bên này chiếm lợi thế người đông. Có cảm giác hơi lạnh. Đây, khoác cái này đi. Sư huynh, ôi Người trẻ tuổi Huyền phức Bạn nãy giảng đến đâu rồi Rất nhiều cường giả đi vào tà đạo Dựa dẫm vào ma thần Ví dụ nổi tiếng nhất Chính là kỵ sĩ diều máu cừu phàm rồi Kỵ sĩ diều máu Hắn dựa vào thanh diều chiến Mà giết người như dạ Làm nhiều việc ác Vì công pháp mật bảo Giết người chất đống sau khi bị lục đại siêu phàm tổ chức liên minh truy nã, hắn càng dựa dẫm vào ma thần hội. Nghe nói tất cả kẻ địch của hắn đều chết dưới rìu của hắn. Chỉ một người được xưng là kỵ sĩ cấp xưng hào ở tường Bắc Đế Quốc. À, tường Bắc Đế Quốc? Sao thế? Tự dưng hưng phấn như vậy? Trong thư của Long Sơn Lâu có viết, trong số bạn đồng hành trong nhiệm vụ lần này của Kaka, có một người của tướng Bắc Đế Quốc mà thầy vừa nói, ấy, đừng nói với người khác đấy. Ta là nhân lúc Kaka không chú ý, xem lén được đấy. Khéo vậy sao? Có người lợi hại như vậy ở đó, nhiệm vụ lần này của Kaka nhất định là siêu nhẹ nhàng. Chút trò vặt vặt. vẫn chưa xong đâu. Còn chưa hiểu nữa sao Sức mạnh của phạm nhân các ngươi căn bản Không chống lại nổi thần Thần Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó của ma thần Vậy mà dám ăn nói bất kính với bản tọa như thế Có gì mà bất kính Đánh chó thôi mà là sự chán sống rồi sao Hồn mang thương pháp Kêu tuyết Người có khi không bằng cả một con chó Nó chẳng qua chỉ là một con còn nhỏ của tà giáo mà thôi Nhân loại đáng ghét Thần trở thành đạo Tiết trị hóa băng Không thể để mấy người trẻ tuổi đánh thay phần của ta được không thể trốn tránh nữa Để ngân ấy hiểu cái này Hết muốn Chết Huyết vũ Thật đáng băng Sư cô nương Kết Kết thúc rồi Sư cô nương Không sao chứ Đồng bà lĩnh chủ Ta không sao Nhờ có huynh cầm chân thần sứ Ta mới có thể thi triển loại pháp thuật cấp cao như thế Pháp thuật này là Đây là pháp thuật thất sai Thuật đóng băng Là một loại thuật giam cầm Do trưởng phong kỵ sĩ truyền thụ cho ta Phòng dùng cho những lúc nguy cấp Hình như có gì đó không đúng Dựa vào hiểu biết của ta về cờ phạm Loại pháp thuật sang cầm thế này không giữ nổi hắn đâu Xem ra lão giả người đúng là khá hiểu ta đấy chứ Sao ta lại không nhớ cứ điểm lạnh nguyệt có một người như ngươi Pháp thuật cấp bậc này làm sao ngăn nổi ta chứ Tên trường phong kỵ sĩ đó ở mãi trong học viện đến ngu ngốc rồi sao các thằng này giao cho à. ta Hai người các người cùng nhau đi đi <laughs> Các người cùng nhau lên đi Thế nào Tội phạm Hôm nay ta sẽ bắt người nợ máu trả bằng máu Nợ máu trả bằng máu Lời này bà tọa chưa từng nghe qua bao giờ Theo bản tọa thấy, trên đời này tồn tại hai loại người. Đứng cùng phía với ta và đứng khác phía với ta. Các người đứng bên nào? Bên này, bên này! Tiểu gia ta, à không không không! Là tiểu nhân, tiểu nhân thành tâm quy phục ma thần, vẫn mong, vẫn mong ma thần đại nhân chiếu cố. Tiểu tử ngươi coi như biết điều Mấy người các ngươi chỉ cần đầu nhập ma giáo ta Bản tọa có thể tham mạng cho các người mà giáo làm hại chúng sinh Học viện trưởng phong ta cũng đọc là giết Tịnh thu, bây giờ là lúc nào rồi Nàng đừng cố chấp nữa Hẹn hạ Muốn ta Đầu hàng cho loại người như các người Muốn chết Bản tọa cho người tọa nguyện Đường lão Bản tọa sẽ cho người đi gặp Ồ oh, Là người Không Không được Dừng lại Dừng lại là chết Chết hết rồi Bọn họ đều chết hết rồi Đừng trốn nữa Ngươi có trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu Yên tâm Hôm nay ta đã giết nhiều mạng lắm rồi Cái mạng này của ngươi Giữ lại cũng không sao <laughs> Giết mấy trăm huynh đệ của người Thật sự ngại quá Chuyện của ta chắc người cũng biết đấy nhỉ Giết mấy người này Chút việc còn con này thôi Lại khiến cả thế giới đều truy nã ta Bây giờ thì tốt rồi Ép ta không thể không đầu nhập dưới chướng ma thần Tập kích cứ điểm lãnh nguyệt Đơn thuần là quà ra mắt ma thần đại nhân thôi Người khá biết điều Tính là người thông minh Bởi vậy ta không giết Nhưng nếu lần sau ngươi còn đối nghịch với ta Ngươi Ngươi là cái tên ở cứ điểm lãnh nguyệt 12 năm trước Cuối cùng Người cũng nhớ ra rồi <laughs> Là ngươi, Là ngươi. Vậy mà lại gặp người quen cũ ở dưới tình huống này Thú vị Rất thú vị Năm đó nhìn ngươi cũng là người thông minh Sao bây giờ lại trở nên ngoan cố đến thế Năm đó ta đã sai rồi Bây giờ sẽ uhuh. không sai nữa Sai à Không đâu Lựa chọn năm đó của ngươi mới là chính xác Năm đó ta đã nói như thế nào Ta sẽ không giết người Nhưng nếu lần sau còn đối địch với ta Ta sẽ cho người chết thảm hơn Thống khổ hơn những huynh đệ người đã bỏ lại Bỏ lại kia Không sai chứ Xem ra ngươi không chỉ là một con chó của ma thần Mà còn là một tên tiểu nhân ngậm máu phun người Ấy, sao vậy? Lẽ nào các ngươi không biết đường đường là đường hùng ở tường Bắc đế quốc Là một tên đào binh bội tín bội nghĩa Mà mọi huynh đệ không lo sao? Đào binh <laughs> Thú vị, thú vị Bà quả không nỡ giết người nhanh như vậy <laughs> Đào binh Ta biết ngay mà Tổ quốc đế quốc khi đó đều là thổi phồng lên thôi Ta còn bối rối Cứ điểm lãnh nguyệt chết mấy trăm người Sao nhất định là chỉ có tên nhà ngươi còn sống chứ Câm miệng Đường lão Cứ điểm lãnh nguyệt được xem như thành trì không thể công phá Các người thành trì không thể công phá Buồn cười Dưới thần lực của thần sứ đại nhân Không gì là không thể công phá được Vâng, Ban đầu cứ điểm lãnh nguyệt vốn chấn thủ bắc cảnh Được xưng là thành trì không thể công phá gì đó Nghe đồn bên trong thành trì quanh năm có kỵ sĩ, pháp sư, binh lính cố thủ, tổng cộng 470 người Chưa từng bị công phá bao giờ Cho tới 12 năm trước Lúc bấy giờ thần sư đại nhân vẫn được xưng là diều máu cờ phàm Dựa vào một sức người công phá thành trì chém địch Giết 469 người Chỉ dựa vào sức một người Giết hơn 400 người Thế này thì có gì đâu mà đã tinh minh đọc truyền bởi TV2 Năm đó thần sư đại nhân đã là cường giả cấp xưng hào rồi Chống lại cứ điểm lãnh nguyệt Trong mắt lão nhân ra người Căn bản chỉ là trẻ nhỏ chơi đùa thôi Không đáng nhắc tới Còn đóng trong thành Chẳng qua có một người may mắn chạy trốn được Chính là lão già này Lợi dụng khoảng trống lúc người khác liều mạng chống trả Không để ý sống chết của chiến hữu Lén lút chạy đến dãy núi hủy diệt <laughs> Thì ra là dựa vào bản lĩnh chạy trốn nhanh mà còn sống trở ra sao Tiểu ra ta suy nghĩ không sai mà Năm đó để giữ thể diện Đế quốc đã quyết tâm nhào nặn con chuột bỏ chốt này thành anh hùng chiến tranh Rằng hắn là người trụ lại cuối cùng Đẩy lui thần sư đại nhân Bảo vệ cứ điểm Đây là chuyện cười lớn cỡ nào chứ <laughs> Chẳng trách tên nhà người xa lúc đó lại chọn giải cũ, lưu lãng bốn phương, không hề nhắc tới công lao to lớn nằm đó. Hiện tại tiểu gia ta cũng hiểu rồi, ra là không còn mặt mũi ở lại trong quân đội nữa Quả nhiên đầu nhập cho ma thần đại nhân mới là điều nên làm Từ bá phình Người nói đủ chưa Gì Đường lão Những gì bọn họ nói đều là thật sao <laughs> Đương nhiên là thật rồi Tính ra mạng của người có thể sống đến ngày hôm nay là do bản tọa tha cho. Hiện tại cứ quyết tâm đẩy ta vào chỗ chết, chẳng phải là ăn cháo đá bát sao? Không sai. Năm đó ta quả thật đã bỏ lại bạn bè mà chạy trốn. Không để ý sống chết của bọn họ, chỉ lo cho thân mình. Phản bội chiến hữu mà thoát chết được. Xem hắn chính miệng thừa nhận kìa Chính miệng thừa nhận rồi Đúng thế 12 năm rồi Cuối cùng cũng nói ra 12 năm Mỗi lần ta nhắm mắt lại Đều là bóng dáng bọn họ bị tàn sát Bọn họ không ngừng chất vấn ta Trách mắng ta Ta không có cách nào tha thứ cho chính mình được Đường lão đừng nói nữa Không Nhiều năm như vậy rồi Ngoại trừ ở trong giấc mộng Thì ta chưa bao giờ có thể nói những lời này ra Ta không cách nào tha thứ cho sự hèn nhát của bản thân Càng không cách nào tha thứ cho bản thân đã từ bỏ đồng đội Đường lão Điều này không thể trách ông Khi đó Không Khi đó ta nên cùng đồng đội kề vai chiến đấu Có chết cũng chết cùng nhau Đường lão Những việc quá khứ đều đã qua cả rồi Thương thế của ông nghiêm trọng Tao nghỉ ngơi trước đi đã Nghỉ ngơi Vậy ta sẽ nghỉ ngơi Một lần cho thỏa Bao năm qua ta vẫn luôn tìm một cơ hội chuộc lỗi Cuối cùng hôm nay Ta có thể kết thúc gắn nặng 12 năm trời rồi Đường, đường lão Như thế này ông sẽ đầu bá tiểu tử Ta phải cảm ơn ngươi Nếu như năm đó ta cũng giống như ngươi bây giờ Thì sẽ không phải có kết quả như thế này Cố phạm Ân bá của chúng ta Bây giờ kết thúc đi Cô lão Còn tới tìm chết Các chiến hữu Rất nhanh thôi Ta sẽ báo thù Thay cho mọi người Thật sẽ đại nhân cẩn thận Hắn muốn đồng quy vô tận với người Đường lão không Chết đi Đường lão Đường lão Đường lão Tiểu tử Nhất định phải Phải sống ra ngoài đấy Đường lão Đường lão Thần sứ đại nhân Lão già chết tiệt Khiến bản tọa thành ra đồng nỗi này Cả đám các người chết hết đi Ta nói lễ chủ cẩn thận Khai đao với người trước vậy Cảm giác này Không tệ chứ Cảm giác không tệ nhỉ Đây là đâu Chàng trai Chúng ta có cùng cũng gặp nhau rồi Ai đấy Lần này Ta nghĩ người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhỉ Chúng ta trước kia đã từng gặp nhau Lẽ nào Người quên rồi sao Chúng ta trước kia từng gặp nhau Lẽ nào là 13 năm trước. Bình tĩnh Giờ còn chưa phải lúc theo rồi Không sao Chúng ta đuổi theo Không thấy sói đâu cả Dấu chân xem ra có chút kỳ quái Tuyết ưng, phải học cho được thứ chất điểm đáng, bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này. Sau này làm sao cứu cha mẹ con? Đi theo ta. Đi cả nửa ngày rồi. Con, con từ lúc đó sói đã thả lỏng rồi chứ. Con sói này đã đưa đầu tấn công vài thôn trang rồi, hết sức giảo hoạt. Thợ săn lão luyện nhất trong khu vực cũng không bắt nổi nó. Không có gì đảm bảo nhất kết tất sát cả, được có mà hình vọng. Cảm ơn Người là ai Tổng thúc đâu Đây là chỗ nào <laughs> Câu hỏi của tiểu quỷ người đúng là nhiều thật Đây là thế giới tinh thần của người Hả Ta là thái cổ huyết mạch bên trong cơ thể người Thái cổ huyết mạch bên trong cơ thể ta Cường giả siêu phàm như người Sùng bái nhất là kỵ sĩ khảm xài Đúng không Sao người biết vậy Từ lúc người vừa sinh ra Ta đã tồn tại những tâm tư nhỏ, suy nghĩ nhỏ của ngươi Ta đều rõ như lòng bàn tay người có biết vì sao kỵ sĩ khảm xài Lại mạnh như vậy không Cha ta nói người chỉ là một truyền thuyết từ một tiểu phu đến không có cả đấu khí Trở thành một cường giả siêu phàm giết địch Từ một tiểu phu đến không có cả đấu khí Chỉ cần một chiếc diều chặt củi là có thể đại chiến với ma thần Không hề yếu thế Đây không phải truyền thuyết thì là gì Người bình thường đương nhiên không thể Nhưng nếu thức tình thái cổ huyết mạch Vậy thì đó là một câu chuyện khác rồi Thời kỳ thái cổ Thần linh sáng tạo thế giới Huyết mạch của họ phát tán tứ hải bát quang theo dòng chảy thời gian, mà huyết mạch này dần bị phà loãng, say ngủ, cuối cùng tan biến mất giữa dòng người. Ngày nay, cũng chỉ có một bộ phận cực ít người dựa vào thiên phú và nỗ lực và một chút may mắn không thể nói rõ được mới có thể thức tỉnh huyết mạch trở thành cường giả sánh ngang với thần linh ví như kỵ sĩ khảm sai đúng vậy mà ngươi nhóc con Ngươi có cơ hội trở thành kẻ thức tỉnh tiếp theo Vì vậy Ngươi đến tìm ta làm ơn cha cho ta phần sức mạnh này sao Không không Tôi hiểu nhầm rồi Đầu tiên, phần sức mạnh này vốn ở trong thân thể ngươi Không phải thứ ta có thể trao cho ngươi được Thứ hai, là ngươi đánh thức ta Đánh thức thái cổ huyết mạch Vậy bây giờ ta có thể lợi hại giống kỵ sĩ hàm sai chưa? Đây là lần đầu tiên người thức tỉnh còn rất lâu nữa mới có thể thực sự điều khiển sức mạnh thái cổ huyết mạch. Điều khiển sức mạnh thái cổ huyết mạch Là thế này à?